cuộc sống mà cứ tận hưởng đi mấy miếng cà và một ít rau cơm thì nấu hồi nãy rồi thì đó cũng là để mẹ những cái ổ gà trên đường đi đúng rồi mình phải nương lấy cái bản thân mình trước đã mình đói rồi mình ăn mình buồn rồi mình ngủ ngủ dậy rồi mình uống cà phê cho dù bạn có ngồi dầm chuyến xe buýt thì bạn vẫn phải tới bến mọi sự thay đổi đều có cái giá của nó hết ô không qua ô chuyến xe của đời mình không có ai tận hưởng giùm cho mình đâu mọi thứ mình làm nó đều không có cực lợi phải thôi đặt ra những quy tắc thế này phải thế này phải thế nọ nên kịch bản làm cái gì để tạo ra một điều gì đó hay ho có giá trị cho cuộc sống xã mình không có kêu gọi donate không có kêu gọi điện thoại cho mình về cái món ăn tinh thần này vì ờ, mình thích được làm việc và mình thích được có tiền nhớ subscribe subscribe ở đâu ta nó trên cái màn hình subscribe ở đây hoặc là ở đây